Xin chào quý vị các bạn à, Như đã hứa thì hôm nay Dũng chia sẻ cho các bạn à, à, lý do tại sao khả năng thị trường hôm nay à, không bùng nổ theo đà à, Chúng ta sẽ biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì việc mà chúng ta cần phân tích một số các dòng một số các yếu tố để biết rằng là thị trường có đạt cái bùng nổ theo đà trong phim nay hay không à, Dũng biết rằng là hôm tối qua khi mà các bạn theo dõi À, một cái video livestream của Dũng đó là gì ạ khả năng hôm nay bùng nổ theo đà thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích là lý do tại sao cái khả năng thị trường sẽ không bùng nổ theo đà vào cái phiên hôm nay để cho các bạn có thể hiểu rõ được cái điều này thì trong một vài phút tới Dũng sẽ gì ạ phân tích để cho các bạn nhìn rõ hơn các kịch bản của cái thị trường trong phiên hôm nay ạ. À. Cái đầu đầu tiên thì à, nếu các bạn nào tham gia cái chương trình buổi tối hôm qua Ờ, khóa học VSA tối hôm qua nếu bạn nào theo dõi và tham gia chương trình đó thì có thể comment số 10 đúng không ạ nếu các bạn tối hôm qua các bạn học thì comment số 10 tại vì sau khi mà trong quá trình thực hành cái buổi tối hôm qua sau khi thực hành trong cái buổi tối hôm qua thì việc mà gì ạ phân tích tất cả các nhóm dẫn đầu à, việc phân tích tất cả các nhóm dẫn đầu thì các bạn có thể comment là hôm qua khi mà chúng ta phân tích tất cả các nhóm dẫn đầu phân tích các cổ phiếu dẫn đầu thì các bạn có thể comment điều gì diễn ra các bạn có thể comment ạ à. nếu các bạn có thể comment những điều gì diễn ra khi mà chúng ta phân tích nhóm dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu và chúng ta thấy là mọi thứ nó đang không nó yếu hơn thị trường mọi thứ đang yếu hơn thị trường nên nếu chúng ta phân tích cái chỉ riêng cái chỉ số của vn index á, thì chúng ta sẽ có một cái lỗ hổng rất là lớn đó là uh, những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu mạnh nhất thị trường nó không đáp ứng được tiêu chí nó cũng đáp ứng được tiêu chí nên khi mà việc chúng ta phân tích ở cái bùng nổ theo đà dựa vào sự thị trường chung với cái việc mà các cổ phiếu dẫn đầu nó không có sự đồng thuận nó không có sự đồng thuận Dũng ví dụ cho các bạn xem ở đây để các bạn hiểu rõ được thay vì khi mà các bạn xem thì chúng ta cần có một kế hoạch ở đây cũng là một cái bài học rất là quan bạn quan trọng để cho các bạn biết rằng là việc phân tích thị trường nó có cần phải nắm rõ được hai cái cái phần quan trọng một là chỉ số thị trường chung hai là xem là cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu liệu cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong thời gian tới nó có mạnh hay không thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái việc chúng ta phân tích xem là cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu thị trường chung nó đang có cái sự khác pha như thế nào cái điều đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái chỉ số VN30 cái việc hôm qua nó kéo lên này ạ đây là việc uh, test và kéo lên về góc độ này thì những cái tín hiệu này là khá là tích cực nha chúng ta gọi là khá tích cực nếu kéo lên và khối lượng ở đây khá là thấp à, VN Index cũng tương tự như vậy đây chúng ta đang nhìn với cái chỉ số nên khi mà chúng ta phân tích một cái chỉ số của cái thị trường chung mà chỉ phân tích riêng cái gì ạ cổ phiếu à, riêng cái cái thị trường chung thì cái xác suất để thành công nó sẽ không cao thế ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nhưng bây giờ nếu cái việc này mà giả sử bùng nổ theo đà vào phiên hôm nay thì bây giờ chúng quay trở lại chúng ta xem là vậy cái nhóm nào có thể dẫn đầu trong thời gian tới thì các bạn biết rằng là trong cái nhóm dẫn đầu thì hôm qua khi mà các bạn theo dõi cái việc mà các ngân hàng đang có kết quả lợi nhuận cao chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu như là ACB đi ạ vừa rồi tăng rất mạnh vậy nếu ACB mà tăng ở vùng này bùng nổ theo đà ở vùng này thì cái dư địa của ACB nó không còn nữa nha cái chỗ này, này cái dư địa của ACB trên cái vùng này nó không còn nữa và khi mà dư địa ACB nó không còn nữa thì cái việc mà gì ạ bùng nổ theo đà thì chúng ta thấy là cái vùng này nó không có kết quả tại vì cái cái phần mà phía trên này, nó tăng nó không còn nhiều nữa nên là đầu tiên chúng ta thấy là cái việc mà nó cần phải điều chỉnh trước khi tạo ra một cái độ chắc chắn thì việc ACB nó đang nằm ở phía rất là treo lơ lửng này độ an toàn sẽ không cao chúng ta có thể lấy một cổ phiếu thứ hai là Vietcombank đi ạ chúng ta thấy Vietcombank Vietcombank thì đây là Vietcombank việc công banh khi mà kéo lên một cái nền chúng ta nền rất ngắn mà kéo lên như này thì cái khả năng bùng nổ theo đà đà tiếp theo của ACB của việt công banh gần như không không đáp ứng được tiêu chí nên nếu mà để việt công banh mà tiếp tục tăng thì nó cần phải gì à, ạ? tái tích lũy nó cần phải tái tích lũy hoặc là nó cần phải test lại cái đáy tiếp theo chúng ta có thể quan sát hàng một vài cổ phiếu tiếp theo như STB đấy là những cái cổ phiếu thì những cái cổ phiếu này khi nó lên nó vẫn có một cái động lực khối lượng lớn như này khi mà khối lượng vẫn còn lớn treo lơ lửng đây và quá trình mà cái kéo lên này này nếu mà kéo lên ở trong cái vị trí này thì nó rất là yếu bởi vì khối lượng nó rất là cao khi khối lượng rất là cao thì nó không lên được bùng nổ theo đà khả năng thất bại rất là cao tức là nếu là xử một cái phiên kéo lên và khối lượng ở đây nó vẫn còn lớn thì bùng nổ theo đà thất bại rất là cao nên thay vì để một cái quá trình mà nó an toàn thì thường nó sẽ có quá trình test lại test lại đáy này trước khi nếu có bùng nổ theo đà độ an toàn sẽ rất cao và chúng ta có thể phân tích một loạt các cổ phiếu thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu như là Techcombank nó cũng khối lượng ở đây thì có dấu hiệu giảm dần nhưng cái phần phía trên này nó vẫn còn một lượng lớn cổ phiếu nên chúng ta thấy là test lại để tạo ra hai đáy trước khi có thể an toàn hơn tạo ra hai đáy là một trong những cái để giúp bỏ những nhà đầu tư bị treo lơ lửng hay là những nhà đầu tư bị bám càng ở trên cái vùng này chúng ta sẽ <clears throat> quay trở lại các cổ phiếu khác như là chúng ta thấy là những cổ phiếu như này đây là cổ phiếu như này các bạn lưu ý nhé <clears throat> những cổ phiếu như là MB à, thế giới di động những cổ phiếu này nếu trong uh, phương pháp đầu tư VSA nhé thì những cái cổ phiếu này những cái đỉnh này này nó thấp hơn này với khối lượng lớn như này thì gần như là cổ phiếu này nó sẽ kết thúc một chu kỳ và khi nó kết thúc chu kỳ để nó quay trở lại nó mất rất nhiều thời gian nên bạn nào mà đầu tư dài hạn hay đầu tư lâu năm những cổ phiếu này thì lưu ý tại vì nếu bạn đầu tư ở đây thì nó có thể mất hàng năm hoặc vài năm nó quay trở lại đây và lúc này chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội thậm chí là có nhiều cổ phiếu nó sẽ gì à, không bao giờ quay trở lại cái giá ban đầu nữa các lưu ý nhá sẽ có nhiều cổ phiếu nó không thể là quay lại cái giá này nữa nên chính vì vậy thì chúng ta cũng không thể kết luận là cái giá cổ phiếu MB nó mà ở thế giới động nó vượt qua cái vùng 74 để không nên nếu bạn tiếp tục nắm giữ trong một cái trend đi xuống này các bạn có thể trả giá rất là đắt khi mà cổ phiếu nó đang ở cái vùng biến động mạnh tức là cái nhà đầu tư tổ chức họ đang bán ra nhà đầu tư lớn họ đang bán ra nên bạn lại là đời nhà đầu tư giá trị thì nó đang gì ạ trái với cái gì ạ trái với cái tư duy trái với tư duy đầu tư hoặc là cái cổ phiếu như là cổ phiếu FPT này cũng tương tự như vậy nhìn đến góc độ thì các tổ chức này đang bán ra rất là mạnh đây vậy nếu bạn là đầu tư giá trị thì các bạn phải đầu tư theo tổ chức thì tại sao chúng ta lại phải đầu tư theo gì ạ đầu tư giá trị tại sao chúng ta phải đầu tư giá trị nếu các tổ chức họ đã bán ra hết ở đây ạ à? vậy họ bán ra hết ở đây thì chúng ta thấy là họ có mua ở đây để tạo ra một chút lợi nhuận không điều này không bao giờ điều này không bao giờ xảy ra các bạn nhé nên nếu cái quá trình nó hồi phục mà cái chất lượng yếu như này <clears throat> thì cái dạng này nếu là sự bùng nổ theo đà thì dư địa của nó gần như sẽ rất là thấp tại vì cái vùng cản trên rất lớn nên đây cũng là những cổ phiếu nếu giả sử cái sự xác nhận của nó thì thị trường bùng nổ theo đà nó không có sự đồng thuận không đồng thuận tức là cái sự đi lên mạnh mẽ tại vì nếu cổ phiếu nó có lên thì lên một chút thế này là nó đã yếu đi xuống rồi nên sự đồng thuận nó không có sự mạnh mẽ chúng ta sẽ nhìn thấy BIDB cũng tương tự như vậy bây giờ lên như này và nền thì nó ngắn chúng ta nhìn là nên là nền ngắn biến động ở đây là lớn nền ngắn biến động lớn nên tức cái cái cái cái, cái, cái tích lũy này ngắn và biến động lớn thì cái rủi ro nếu bùng nổ theo đà ở đây rất là cao rất là cao các bạn lưu ý nhá cái này không ai tiết lộ cho bạn đâu rủi ro rất là cao nên nếu rủi ro rất cao thì việc một là gì ạ nó cần phải tích lũy ở đây thời gian nữa hai là nó cần phải điều chỉnh để test lại test lại à, test lại trước khi có thể quay trở lại thì lúc này nó mới an toàn nếu mà tiếp tục ở trên vùng này thì thị trường sẽ không an toàn cổ phiếu sẽ không tăng và đấy chính là lý do tại sao khi mà phân tích cái điều này Dũng thấy là cái khả năng bùng nổ theo đà tối qua khi mà Dũng phân tích cho cái nhóm uh, các bạn học viên của DBD thì thấy rằng là thị trường hôm nay không thể bùng nổ theo đà được cái xác suất cực kỳ thấp nên thay vì buổi 9 10 rưỡi Dũng nói là thị trường có khả năng bùng nổ theo đà thì Dũng làm video ngắn này để cho các bạn biết là lý do cái khả năng bùng nổ theo đà nó sẽ cực kỳ thấp nếu chúng ta hiểu rõ rằng là cái dư địa của cái này nó không còn nhiều nữa vậy nếu thị trường bùng nổ tốc đà thì nó phải là cả dòng này nó tăng cơ mà, cả dòng bất động cả dòng chứng khoán tăng hay là cả dòng uh, ngân hàng tăng mới tạo ra hiệu ứng những cái cổ cổ phiếu này nó tăng nó không còn nhiều dư địa nên nó cần phải tích lũy ngược lại hay một bạn có bảo là Vinamilk đúng không Vinamilk thì nó không lên đúng không ạ tại vì nếu chúng ta nhìn ở phía trên này này một cổ phiếu này nếu nó hình thành một cái giả sử chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai đi thì cái vùng này là vùng rất là là gì ạ vùng này là vùng kháng cự rất là cứng đây là vùng kháng cự rất là cứng vậy nếu vùng kháng cự cứng như này thì thực tế là nó sẽ không lên được đấy nó không lên được và nó không lên được thì làm sao chúng ta mua chúng ta nắm giữ ở đây chúng ta bị thua lỗ bởi vì có thể nhiều lúc nó điều chỉnh chúng ta sẽ mất tiền và chúng ta cũng thấy rằng là nếu cổ phiếu CDG một bạn có hỏi thì đây chúng ta thấy không nhìn ngay bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này CTG nó lên đây nó dao động lớn thì bùng nổ theo đà sẽ thất bại bao nhiêu bạn nếu bùng nổ theo đà nó tăng như này thất bại comment số 1 kẻ tức là cái cổ phiếu CTG bạn này bạn có hỏi bạn Trần Toàn hỏi là nếu CTG nó lên như này sao nó không lên được bởi vì cái một là nó đã, nó đi từ cái nền này thứ hai nó nó lỏng lẻo <coughs> các bạn hiểu lỏng lẻo là nó biến động lớn này dòng này thì nó không lên được và nó lên thất bại nên nếu thị trường có bùng nổ theo đà cũng thất bại và thất bại thì nó không mang lại lợi nhuận chúng ta đúng không và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý nên cái việc mà nó sẽ có thể khả năng tạo ra có thể vai đầu vai một cái vai ngắn bên này hoặc là nó tạo ra test lại đáy nhưng theo Dũng thì khả năng nó tạo ra một cái vai nó điều chỉnh như này khả năng đấy ạ điều chỉnh như này và tạo ra một cái vai đấy trước khi đi lên Đấy, trước khi đi lên như thế đây là khả năng nhé khả năng này cái xác suất này rất cao nên nếu cổ phiếu đi lên được thì nó sẽ phải hình thành tức là điều chỉnh tạo ra cái vai trước khi lên đấy là cái cách thức mà cái gì ạ à? còn chạy luôn là thất bại nó ngắn quá nó biến động lớn thất bại thế thì bây khi mà chúng ta nhìn những cái điều này thì chúng ta sẽ có thể kết luận được thị trường chung đúng không kết luận được kể cả những cổ phiếu vip banh nó cũng tương tự như vậy nó biến động lớn nó bùng nổ nó yếu thế thì bây giờ chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì rõ ràng là chúng ta cần phải xem là nếu bùng nổ theo đà thì nó phải tạo ra một cái gì ạ rồi trước khi đấy thì nó phải tạo ra cái sự bứt phá đấy thì, thì cái câu chuyện là câu chuyện như vậy à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thế thì bây giờ nếu chúng ta nhìn như này thì bây giờ chúng ta sẽ xem là kịch bản gì diễn ra và chúng ta sẽ thấy rằng nếu kịch bản mà thị trường diễn ra thì chúng ta cũng sẽ trong các kịch bản diễn ra là xử đây có một cái cổ phiếu như này các bạn lưu ý trong thời gian tới có thể nó cũng là cổ phiếu khá là hấp dẫn cho chúng ta đó là cổ phiếu gì ạ à? BSR tại sao BSR nó hấp dẫn thì chúng ta bởi vì uh, nếu các bạn đọc các thông tin về cái sản lượng của dầu của sản lượng của dầu khí chúng ta của công ty này BR này là chúng ta thấy là Bình Sơn như đấy, dầu khí Bình Sơn này là bắt đầu tăng công suất khi nó tăng công suất thì về cơ bản cái cổ phiếu này đây chúng ta gọi là test đi test lại test lần thứ nhất này test lần thứ hai và cái lần test này thì cái quá trình hồi này chúng gọi là hồi đấy nhá nếu nó bứt phá thì nó hồi thôi đấy thị trường xấu nó bứt phá nó hồi thôi đấy thì đây cũng là cái cổ phiếu mà chúng ta có thể gọi là nếu trong trường hợp gọi là mua sớm mua nhanh nếu bứt phá còn như ngược lại các bạn nhìn thấy cổ phiếu như này thì không mua được nhé PVD lại không mua được đấy PVD thì cái việc mà cổ phiếu nó dao động lớn như này đấy nên nếu có mua ở trên vùng này cái dư địa nó không không nhiều đấy dư địa của những cổ phiếu này không nhiều nên không phải là cứ cổ phiếu dầu khí và chúng ta cứ mua là được đâu tại vì cái dư địa những cái cổ phiếu nó rung lắc mạnh như này thì nó không lên được nó giống như lên một phiên hai phiên như này lại gãy tiếp thì nó không có quá trình tích lũy thì khả năng gì ạ nó sẽ gì ạ à? xuất rất là rủi ro rất là cao thế thì một số bạn à, có đưa ra quan điểm dũng nghĩ là cái quan điểm này cũng giống như quan điểm của dũng tức là sau khi phải test lại đáy hai à, nếu có năng test lại đáy hai trước khi bùng nổ châu đà thế test lại đáy hai là như nào <coughs> tức là bây giờ thị trường nó sẽ về cái đáy này khả năng nó sẽ về đáy thứ hai như này đây là đây là bùng nổ chỗ đà thì cái khả năng thị trường sẽ giảm về đáy thứ hai đây nó giảm về là trước khi nếu đáy thứ hai thành công thì trước khi nó mới tăng thì lúc này độ an toàn sẽ gì ạ đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi này <clears throat> tại sao các bạn nhờ à, lưu ý là tất cả những gì Dũng chia sẻ thì các bạn cần phải theo dõi và các bạn nhớ rằng là Dũng mà nếu bùng nổ theo đà thì Dũng livestream đúng không các bạn hiểu chưa nếu bùng nổ theo đà thì Dũng livestream để cho các bạn hiểu rõ về bùng nổ theo đà nên các bạn mà nghe mà các bạn mua trước thì chúng ta đang gọi là chúng ta đang giống như đi uh, giao thông á chúng ta vi phạm giao thông tức là chúng ta thấy là đèn đỏ nó đang đèn đỏ và chúng ta mua trước là chúng ta vi phạm giao thông và vi phạm giao thông thì kiểu gì chúng ta cũng bị gì ạ à? phạt nếu một lần chúng ta không bị phạt thì có thể lần thứ hai lần thứ ba chúng ta sẽ bị phạt nên ở đây các bạn nhớ rằng là tất cả những cái gì Dũng phân tích trong những live stream là gọi là đưa những giả định mà khi mà đưa giả định để các bạn nắm rõ được cái xu hướng và đưa ra những kịch bản để các bạn mua chứ còn bây giờ các bạn chưa thấy là nó bùng nổ theo đà các bạn mua trước vì các bạn nghĩ là tích cực thì cái điều này là điều mà sẽ là bị thua lỗ rất là nặng trong quá trình đầu tư nếu các bạn nào mà có thì các bạn nên về đọc cái cuốn sách này cuốn sách này thì hôm trước cuốn sách này rất là hay mình thì không bán sách thực tế là mình không liên quan đến sách gì cả nhưng đây mình thấy là cuốn cuốn sách là những bậc thầy đầu tư tăng trưởng nếu các bạn mua thì uh, các bạn có thể uh, đến tác giả các bạn có thể theo dõi tại vì uh, khi mà Dũng đọc cái cuốn sách này thì Dũng thấy là tất cả những bậc thầy đầu tư tăng trưởng họ đều có tư duy giống nhau tư duy giống nhau và họ đều có những cái gì ạ quy tắc rất là quan trọng để trước khi chúng ta đầu tư thành công còn bây giờ nếu mà chúng ta mua trước hay mua sau thì đều gì ạ rủi ro rất là cao à, các bạn biết rằng là đây là những cái phiên như này đây chúng ta thấy thị trường đang giảm rất mạnh ạ à, đang giảm rất mạnh và hôm nay thì buổi sáng hôm nay à, Dũng cũng à, mới cũng không chưa dám sọt tại vì lúc mà nó đã gì ạ nó quá vào cái điểm mua là mình sẽ không sọt hôm qua thì nó nằm ở đây thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ nếu mình đầu tư thì mình gì ạ trong đầu tư thì uh, phái sinh lúc này nó tốt nhưng tốt không phải là tốt thì mình sẽ đầu tư ngay và quan trọng là nó đủ điều kiện để mình sọt chứ chưa còn nếu không đủ điều kiện thì mình sẽ không sọt tại vì tất cả à, ở đây nó chính là cái điều kiện để khi ra tham gia thị trường đấy thì phái sinh giảm nhanh thì cái việc mà Dũng có thể dự đoán là nó sẽ dễ giảm về đáy cũ nhưng quan trọng là cái điểm sọt nó nó mình bỏ một là mình bỏ qua đúng không mình bỏ qua tại vì hôm nay nó tạo ra khoảng trống ngay từ đầu thứ hai là gì ạ mình chưa có theo cái phương pháp của mình thì dù là mình biết rằng là nó giảm nhưng cái quan trọng là cái điểm sọt của mình nó không an toàn nên mình sẽ không sọt đơn giản thôi thế trong đầu tư mua bán cổ phiếu chúng ta cũng tương tự như vậy để chúng ta sẽ không tránh được cái mắc một cái bẫy đó là đầu tư à, Dũng sẽ nói thật nhanh về những cái cổ phiếu về các bạn có thể nhìn được các cổ phiếu bất động sản nhé à, ờ, chẳng hạn như các bạn nhìn thấy các cổ bất động sản Dũng sẽ không nói về những cái cổ phiếu mà Dũng hay nói nữa như cả DKDH này thế thì ở đây là cổ phiếu bất động sản KDH này thì các bạn thấy rằng là những cổ phiếu nào mà nó đi ngang này dài nó lên mà nó thiếu nguồn lực đi dài và nếu trong trường nó bị gãy gãy cái vùng vùng vùng vùng, vùng chen này là gãy vùng chen này thì các bạn thấy là khả năng nó giảm tiếp tục giảm sâu nữa nhé và nếu cái cổ phiếu này những cái cổ phiếu cùng là bất động sản mà nó giảm sâu thì thực tế là cổ phiếu này không phải nó về giá 20 mà thậm chí là sau này nó sẽ về giá tiếp thế này cơ đây là những cái vùng giá như này đấy vùng giá như này tại vì một cái xu hướng tăng rất là mạnh như này rồi thì sau này nó có thể về giá vùng năm thậm chí là thấp hơn nên không phải là chúng ta cứ đầu tư theo trung bình giá xuống mà bảo là đầu tư giá trị đâu tại vì rất là khổ thân cho rất nhiều các nhà đầu tư không hiểu về cái này nên cứ mua giá xuống là mua bởi vì bây giờ là năm 2023 này này khoảng 5.000 tỷ trái phiếu mà các tổ chức phát hành họ phải trả cho nhà cổ đông trả trả cho những nhà đầu tư và nếu họ không trả được thì chúng ta đã biết là họ vẫn sẽ bị phá sản và phá sản mà chúng ta mua cổ phiếu của họ thì dẫn đến gì ạ điều gì ở đây ạ đấy nó sẽ bị phá sản nên cái đầu tiên là chúng ta thấy là có chúng ta biết rằng là hiện tại á, người ta huy động trái phiếu là gì ạ nó không có tài sản đảm bảo đúng không không có tài sản đảm bảo thứ hai là nó không có ai bảo, bảo lãnh phát hành và thứ ba nữa là những cái cổ phiếu này là à, những cái, cái cái trái phiếu này là những trái phiếu mà nó gì ạ nó được huy động lãi suất rất là cao nên thực tế nhà đầu tư mà huy động trái phiếu người ta phải trả người ta không vay được ngân hàng người ta phải phát hành trái phiếu nên chính vì vậy nó rủi ro rất là cao và rủi ro rất cao thì họ bắt buộc phải bán tài sản đúng không chúng ta phải bán tài sản và khi mà chúng ta bán tài sản thì điều gì diễn ra có quan trọng là chúng ta từ cái đầu năm đến bây giờ chúng ta có lãi được bao nhiêu hay chúng ta mất tiền và chúng ta mất tiền mà mỗi một ngày nó cứ xén xén xén của chúng ta đi một chút và chúng ta sẽ là những người mà gì à, cơm áo gạo tiền lúc này bây giờ chúng ta biết rằng là mọi thứ nó rất là khó khăn với chúng ta đúng không nó rất là khó khăn với chúng ta nên không phải là chúng ta cứ vào chúng ta mua và chúng ta đợi như thế thì nó sẽ mất chúng ta mất tiền và đấy chính là lý do tại sao chúng mong là các bạn này là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải có những quyết định sáng suốt trước khi chúng ta tham gia thị trường ở đây chúng ta sẽ có thể uh, thấy một vài các cổ phiếu các bạn hỏi thực ra các bạn có hỏi thì nó cũng thế thôi tại vì nếu chúng ta phân tích uh, cái cổ phiếu thị trường chung này khi các bạn phân tích thị trường á, thì các bạn phân tích vn index trước sau đó chúng ta mới phân tích cổ phiếu giả sử cổ phiếu này nó đang nhỉ, hồi như này nhưng nếu thị trường chung mà nó điều chỉnh thì cổ phiếu này nó vẫn cứ giảm như thường nó có thể giảm về vùng đáy này nên nếu bạn thấy là cổ phiếu này của bạn nó đang tốt hơn nhưng khi mà thị trường chung giảm thì cổ phiếu này nó cũng giảm tiếp nên chúng ta thấy rằng là việc đầu tư một cái cổ phiếu nó, nó gì ạ nó mang tính chất rằng là ngược so với cái chỉ số của thị trường là cái điều này chúng ta nên thị trường thì đang giảm như này và chúng ta mua một cổ phiếu đi ngược kiểu dạng như này cổ phiếu này nó không phải là ok không nhỉ những cái cổ phiếu này chúng ta nghĩ là đi ngược nhưng thực ra những biến động rất là lớn khi biến động lớn thì chúng ta thấy là rủi ro rất cao chúng ta lấy cổ phiếu giả sử như là PVS này đây chúng ta nhìn PVS này cổ phiếu này nó đang để tăng thế thì nếu chúng ta nhìn vào cổ phiếu này thì liệu nó có an toàn hay không PVS cả thế thì PVS là xử trong trường hợp cổ phiếu này có tăng đi đây trả tăng thì rõ ràng là những cái vùng cản này mất rất nhiều thời gian ở đây kiểu gì nó cũng sẽ dừng ở vùng này rất mất thời gian nếu bạn mua giá 24 bây nó lên khoảng giá 27 24 lên 27 từ ba giá thì chúng ta được khoảng độ gì ạ trên dưới 10 phần trăm nhưng thực tế là trên cái vùng này chúng ta cũng không biết rằng là khi chúng ta mua thường 24 chúng ta mua 25 được khai giá trên vùng này nó rủi ro đúng không nó rủi ro và đây không phải là cái mà chúng ta muốn quan tâm ở đây ở à, đây là chúng ta đấy một bạn có đây VHM này này cái cổ phiếu này tại sao nó giảm thì chúng ta biết rằng là đây là doanh nghiệp lớn mà nó còn giảm như này và chúng ta biết rằng cả nếu mà chúng ta đầu tư từ đầu năm đến bây giờ những năm trước vừa rồi thì chúng ta thấy là không có lợi nhuận đấy gần như không có lợi nhuận với những cổ phiếu này thế thì uh, hay là cổ phiếu HPG đấy cổ phiếu HPG một số bạn thì đây là nó trend này các bạn nhìn thấy trend nhá kênh này tất cả kênh đi lên đi xuống nó đều như này hết ạ thế các bạn thấy nó rẻ đúng không mua khi mà chúng ta mua thì chúng ta thấy thắng bởi vì nó là kênh trên mua nó thắng thì nó kênh trên còn khi mà mua nó thua thì nó là kênh dưới đấy chúng ta thấy là trong cái kênh dưới này nó có rất nhiều các cái gì ạ à? các tín hiệu thỉnh thoảng nó lên một chút thỉnh thoảng lại giảm lên một chút giảm và chúng ta thấy là sau khi để nó bước vào một xu hướng mới thì nó còn mất khoảng một năm này hai năm này mất phải hai năm trước khi lên được thì tại sao chúng ta lại không mua khi nó bước vào xu tăng mà cứ mua bước vào xuống giảm là thế nào thế thì bây giờ chúng ta cần phải xem là vậy ở trong đoạn này tới đây nó sóng hồi hay là xuống tăng các nhá tới đây là sóng hồi hay là xuống tăng thế thì nhìn ở đây thì chúng ta vẫn đang là xuống giảm nhé nhìn ở đây chúng ta vẫn đang là xuống giảm vậy nếu đang xuống giảm thì tại sao chúng ta lại mua đang xuống giảm tại sao chúng ta lại tham gia cổ phiếu này để trừ khi cổ phiếu này nó tăng thì chúng ta gọi là nó hồi thôi ạ còn khi nó hồi xong thì để nó tăng được thì các bạn cần phải biết rằng nó sẽ gì ạ nó lên đến một cái vùng phía trên này nó phải vượt qua cái vùng kháng cự phía trên này đây là vùng kháng cự này và nó phải tích lũy mất khoảng 5-6 tháng thậm chí là 7-8 tháng trước khi nó tăng mạnh thì lúc này nó mới là một xu hướng tăng vậy tại sao chúng ta cần cần phải gì ạ phải cứ mua ở dưới này làm gì cho nó mệt chúng ta sẽ mua khi nó bứt phá đi lên và sau đó chúng ta bán đi và chúng ta sẽ đợi quá trình tích lũy ở đây nếu mà nó tốt thì nó mua nó tăng tiếp còn nếu nó không không tốt thì chúng ta đứng ngoài để đợi hai ba năm nó tốt chúng ta mua vào thì chúng ta không phải mất chi phí cơ hội không phải mất thời gian không phải mất cái gì cả nên đây là những cái lời khuyên Dũng dành cho các bạn tại vì Dũng cũng là nhà đầu tư lâu năm rồi Dũng cũng đã, đã từng, từng phá sản và phá sản rất là nặng nề trong quá trình đầu tư Dũng biết rằng là nhiều bạn vừa rồi thì thấy rằng là uh, trong quá trình đầu tư các bạn không biết được cái điều này nên các bạn phải, phải mất tiền bây giờ mong muốn là các bạn là gì ạ cho các bạn cái cái cái cách thức để các bạn đầu tư thì trước khi các bạn về các bạn có thể mua những cuốn sách về của Mac Mini của Gonel của William Livermore hay là những cái cuốn sách để viết viết a các bạn dành thời gian để bạn đọc đi tập nghiên cứu đi thì Dũng tin chắc là sau khi thị trường nó vào có khả năng hồi vào tăng mạnh có thể bắt đầu từ cuối năm 2023 trở lên hay là đầu năm 2024 lúc đấy chúng ta có một cơ hội rất là lớn bởi vì khả năng chúng ta sẽ bước vào thị trường mới nổi năm 2025 thì khi mà năm 25 mà chính phủ cũng đưa ra là chúng ta sẽ bằng mọi cách để chúng ta đưa Việt Nam vào nước mới nổi vậy khi mà chúng ta đưa Việt Nam vào nước mới nổi năm 2025 thì cái điều đầu tiên là thị trường sẽ đi trước một năm các bạn nhá thị trường sẽ đi trước một năm và khi thị trường đi trước một năm thì bạn không chuẩn bị về kiến thức nền tảng thì có thể bạn lãi thằng nghìn phần trăm bạn sẽ lại cháy hết tài khoản Nha, bạn lãi có thể lãi được nghìn phần trăm tại vì có nhiều bạn vừa rồi lãi đến gì à, từ 1 tỷ lên đến 5 6 tỷ lên 7 8 tỷ và cuối cùng mất hết nên chúng ta cần cần phải hiểu rõ về chu kỳ hiểu rõ về thị trường trước khi chúng ta đầu tư thay vì các bạn cứ đầu tư cứ sóng ngắn xu hướng giảm các bạn cứ mua như vậy thì Dũng nhìn thì Dũng thấy rất là là là đáng tiếc cho chúng ta hay đây chúng ta nhìn thấy một bạn này bạn này bạn mua cái cổ phiếu này đang tức là cổ phiếu này cổ phiếu đang lao dốc này Đấy. thế thì bây giờ nó đang giảm này khi nó giảm về cái vùng hỗ trợ này, một khối lượng lớn này thì chúng ta gọi là nó khả năng bị gãy tiếp và khi gãy tiếp nha gãy tiếp thì bạn biết rằng là nếu cổ phiếu này để nó hồi người ta đang bán tháo rồi này nhưng người ta đang bán tháo bạn hiểu là người ta đang bán rất nhiều đầu tư đang bán vậy bạn mua ở đây thì điều diễn ra nó hồi ở đây những người đã thu lỗ người ta còn muốn bán tiếp ra người ta còn muốn bán tiếp ra thế nên bạn mua ở đây thì để khi nó quay trở lại vùng này này nó mất rất nhiều thời gian rồi chứ đừng nói là có lãi hay không thế thì đấy là những cái mà ở ờ, trong cái phim này Dũng muốn là dành thời gian đôi chút để chia sẻ cho các bạn đó là thị trường nó nếu mà nó lên có lẽ là nó cần phải test lại cái đáy trước khi nó bước vào xuống tăng à, Dũng sẽ phân tích cho các bạn hai cổ phiếu nữa trước khi Dũng kết thúc chương trình này chẳng hạn như cổ phiếu của bạn nào đang chia sẻ đây đấy là cổ phiếu này nếu cổ phiếu của bạn như này mà khi nó giảm mạnh như này đấy chẳng hạn như này mà nó có dấu hiệu đi ngang đi ngang kiểu dạng như này thì cái xác suất là đi giảm tiếp nhé có thể xác suất giảm tiếp rất là cao cái tỷ lệ hồi và tỷ lệ giảm thì cái xác suất mà giảm bạn mất rất nhiều còn hồi thì bạn đột đôi chút lợi nhuận thôi tại vì đây là cổ phiếu nó hình thành mô hình vai đầu vai rồi khi vỗ hình vai đầu vai thì khả năng bước vào chu kỳ tăng rất là thấp tức khả năng tại vì nó đã chúng ta nhớ là cái cổ phiếu mà nó đã kết thúc chu kỳ tăng đây là kết thúc chu kỳ tăng mà khi kết thúc chu kỳ tăng thì về cơ bản nhé nếu các bạn học nào vào đầu tư giá trị thì các bạn hiểu rõ là khi kết thúc chu kỳ tăng thì dù là cơ bản nó tốt thường nó sẽ về đến đây này đấy nó về đến đáy đấy chúng ta nhìn thấy là chúng ta hiểu rõ cái điều này yeah. hiểu rõ điều này thay vì chúng ta gì ạ à? không hiểu rõ và chúng ta cứ mua dựa vào những cái thông tin không rõ ràng ok à,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 nếu bạn nào đang gì ạ à, theo dõi kênh của Dũng lần đầu tiên thì nhớ đăng ký kênh à, bạn nào muốn xem à, Dũng sẽ phân tích một cái cổ phiếu về đầu tư tăng trưởng cho cổ phiếu MB đúng không ạ Dũng sẽ lên một kế hoạch phân tích đầu tư tăng trưởng cho MB xem là phân tích đầu tư tăng trưởng ngược hay là phân tức là chúng ta phân tích MB tăng trưởng như theo là chu kỳ ngược hay chu kỳ giảm để các bạn nhìn rõ hay là FPT Dũng sẽ phân tích dành hai cái cổ phiếu Dũng phân tích để cho các bạn thấy rằng là dưới cái chiến lược tư duy của đầu tư tăng trưởng và đây là mang tính chất là tăng trưởng ngược hay tăng trưởng xuôi ngược là gì ạ tức là nó đi đi ngược cái xu hướng tăng trưởng chúng ta nghĩ là tăng trưởng nhưng thực tế nó đang là chu kỳ suy thoái đấy còn nếu mà tăng trưởng thật thì nó lại theo kiểu khác nên ở đây chúng sẽ có kế hoạch làm hai cổ phiếu đó để các bạn nhìn thấy góc độ là tại sao lại biết cái điều này và tại sao đứng ngoài không đầu tư tại vì Dũng cũng nghe thấy là nhiều bạn cứ nói là mua cổ phiếu này để đầu tư giá trị thế thì khi mà nói điều này thì Dũng thấy rằng là rất là nhìn tức là mình là đầu tư khoảng lâu năm mình nhìn đấy là nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ đấy, mình biết ngay là nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ và thậm chí là nhà đầu tư mất nhiều tiền nên cái điều này nó không có có ý gì hết nhưng mong rằng bảo vệ tiền cho các bạn thế thôi à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo